có thể thấy đằng sau em là hàng của toàn bộ chị em đặt từ siro.vn thì siro.vn vừa mới lấy từ Mỹ về cho mình luôn á đây là toàn bộ bao gồm nước hoa sữa dưỡng thể set mini dưỡng da 5 món thì cái bộ mà thì đây á là combo hai món bao gồm nước hoa và sữa dưỡng thể kế đến là cái vali này vali này bên trong đó là set 5 món mini dưỡng da ha kế bên đó là một năm món mini tập trung vào dưỡng mắt ở phía dưới sẽ là nước hoa Killian bao gồm ờ, một rồi hết rồi xong rồi đó phía dưới sẽ là nước hoa tôm phóc son tôm phóc ở đây sẽ có nước hoa tôm phóc son tôm phóc đây là son tôm phóc mã 07 ruby red ha cái đó là son Gucci Gucci này là màu số 02 màu nó là tựa như màu nút á màu hồng đây là son dưỡng của Dior M704 đây set Killian nãy mình giới thiệu thì ở trong nó sẽ bao gồm một chai nước hoa và cây son kèm theo Hãy subscribe chậm mà có khi làm chậm không đây là cận cảnh chai nước hoa tân phó đây là cận cảnh chai nước hoa tân phó ha này nó có hai mùi tại vì hai mùi này là khách đặt cho nên là mình mời hai mùi này trước thì nếu mà mọi người thích mùa nào mọi người cứ nhắn tin cho nha bay mình sẽ uh, gửi hàng về cho mình xe nó săn được giá sale cho mình giảm chỉ còn có 75 đô thôi là giảm rất là nhiều luôn á tính ra cái người mua cái set này á giá rất là hồi luôn á đây đưa mình mở bên trong xe bên trong có gì không set như thế này nó sẽ gồm cho mình 12 món kèm thêm cái vali vali này bằng nhung là hãng tặng cho mình luôn á gửi đó đó ba cái loại dưỡng da đẹp nhất cái hãng này đó là bao gồm serum mắt kem dưỡng da mắt và kem dưỡng da ha dạ. thì ở đây á tính riêng là khi mà mình mua riêng dạ. ba sản phẩm này á, nó cũng có giá gần bằng cái vali này rồi khi mà hãng thiết kế cái vali này ra giống như là tặng kèm cho mình là chín món còn lại đi dạ. kèm với ba bộ sản phẩm này vậy mình sẽ đi qua từng món ha thì đầu tiên là phải kể đến hai bạn thuốc mắt và má hồng ha nếu mình nhớ không lầm á mình mua riêng ba hộp này á thì một hộp nó sẽ tầm khoảng 600 đổ lại để mình mở ra bên trong để cho bạn xem ha đây là bạn con mắt thì một bản nó sẽ gồm 10 màu đây là má hồng má hồng này nó sẽ có ba màu cho mình lựa chọn là ba màu dễ đánh nhất của tông má hồng luôn á 400 đổ lại thì nó cũng cho mình bao gồm cho cái set này luôn kế đến là dòng sông lì hai cây sông lì hai màu dễ đánh nhất luôn cái sự mà làm sạch da với lại tạo độ ướt cho da sau khi tẩy trang á hãng này là đỉnh nhất ha ừ. thì nếu mà mua riêng lẻ tầm chai này ngoài thì có giá khoảng từ 600 đổ lại á nó cũng bao gồm cho cái set này luôn tới đến là mascara mascara là full size cho mình luôn nha không phải là mini ha đây à, cái này thì cũng tầm khoảng 400 500 gì đó đổ lại là, còn thiết kế xấu cái loại này là loại nó xài mấy cái loại so ra đây là camera không của lưới vậy mọi có thể thấy cái đầu vuốt của nó nó sẽ làm cho mi mình dài và tạo độ dày rất là nhiều cái này xài với lại cái lò xo đó rồi cuối cùng đó là bộ ba chính của sản phẩm thì nó sẽ gồm cho mình serum mắt serum mắt này là full size luôn nha không phải là mini là chảy chiếc nha soi cái đó là máy soi cái đó là sốc của máy soi đây là kem dưỡng da mình đâm như cho mình luôn ha ờ, đó. thì mọi người có thể thấy được là độ ờ. tiện lợi khi mà mình mua cái set này tại vì á giá khi mình mua cái set này á nó bằng giá của cả ba sản phẩm này thôi mà mình mua là mình được tặng thêm chín sản phẩm còn lại và cái vali thì có thể sách đi khi mà đi du lịch nữa rất là tiện thì hiện tại á, vali này á, có giới hạn ha tại vì cái này là hàng sale á thì shop săn được giới hạn số lượng có hạn cho mình thôi nên là mọi người nhanh tay nhắn tin cho siro.vn để có thể có hàng sớm nhất tại vì số lượng có hạn thì mình cũng biết đó là chị em tranh nhau mua dữ lắm vali á, thì do là dịp lễ Tết lớn cho nên là mới có giá xe như vậy cho nên là nhanh tay inbox và siro.vn để đặt hàng nha mấy chị mọi đóng góp và ý kiến thì ờ, vui lòng phản hồi về cùng bên phía dưới sớm sẽ tiếp nhận và uh, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn để có thể ra nhiều clip review cũng như là tăng được hàng xe giá tốt nhất cho mọi người cảm ơn mọi người đã lắng nghe